Xin chào các bạn đến với kênh ờ, Hiếu Lan TV nhá. các bạn ơi, lại sắp sửa đến mùa nhãn này, nhãn xài lắm này. Nhãn rất là rất là xài nhá. Thì ờ, trong cái clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là cái cây roi à, cái ờ, miền Bắc thì gọi là cây roi còn là miền Nam thì gọi là cây mận đúng không ạ? À, quả đang là rất là sai. Rất là nhiều quả thì mình sẽ đi hái một ít roi về để ăn các bạn nhá. Mùa này ăn roi rất là mát và ngọt này các bạn này. đây thì cái cây roi này nó có à, cái cành thì thôi nhưng mà quả rất là sai này các bạn quả đang rất là nhiều quả này này Đấy, quả chín à, ăn được hết rồi thì mình sẽ đi hái lấy một ít để mình nha đấy rất là nhiều quả luôn đây wow Đấy. rất là to thì uh, các cái roi này các cái quả mận này là miền này mình gọi quả mận đi nhá mận mận theo cái kiểu tiếng miền Nam đi cho nó dễ cái, cái quả roi nghe nó có vẻ nặng nề thì cái quả mận ừ, này nó à, rất là mát ngọt ăn rất là ngon đấy quả này nó bị sâu ăn này đấy cái cây này thì nhà, mình trồng nó không có tỉa mấy là nó hơi bị xung xuê một chút đấy, nhưng mà quả ở trong thì rất nhiều này đấy bạn nhá rất nhiều và các cái quả này còn chưa chín lắm đấy. Đấy, à, các cái trái này nó còn đang còn xanh non này. À, tương đối là ngon đấy là chín các bạn này thấy một số quả ăn chín quá này đấy. với một số cái quả này thì chúng ta phải ăn ngay à đây, một lúc ăn đầy một rổ này bạn nào Đó. Bây giờ thì à, mình sẽ về và chúng ta sẽ um, thưởng thức cái à, món à, mận món quả roi chấm với bột canh và đây cái kết quả của mình nha các bạn này đấy nguyên một rổ mận dùng roi rất là ngon bây giờ à, chúng ta sẽ thưởng thức nha à, bỏ cái khẩu trang ra cho nó thoải mái đây chúng ta sẽ dùng bột canh các bạn này một quả đây chúng ta ăn thì rất là đơn giản chúng ta tay à, chúng ta bữa này các bạn nhìn này Đó. rất là ngon nha không thấy có à, hạt gì cả chấm bột canh ăn tuyệt vời ừ. ngon lắm cho ăn không ừ. Thì cái món này um, nếu mà um, có người ăn cùng người ngồi một lúc thì cái rổ um, như này làm ra đi ngay vậy hiện nay ở các cái sạp cây cây thì cái um, quả bận um, uh, à, màu đỏ và hay uh, mua thập hương này cũng thì nó giá tương đối cao cũng ba bốn chục nghìn một à, kg một ký đấy bây giờ cái dòng roi ta này mận ta này. Đấy. rất rẻ ngoạc rồi ừ. bạn nào muốn ăn ờ, roi thì đến nhà mình nhá